Ờ, hôm nay thì ờ, ờ, hôm nay thì tôi làm một clip này là để cho một uh, người phụ nữ thôi người ta không biết gì về bầu cua tài xỉu đây người ta cầm cái tờ giấy này với cái cục rung đây. mình uh, làm tay con thôi thì người phụ nữ chỉ cầm một cái cục rung này thôi cộng với đùa một hột vào hột thì chip rất nhỏ bóc ra không thấy gì được thì cầm cái chỉ cần đồng 500 nghìn thôi xem người ta đánh lên ờ, được bao nhiêu tiền có ăn được hết số tiền này của tôi không thì bộ này nó sẽ cái hiệu quả như thế nào thì anh em cùng xem đây bắt đầu đây, bật cái rung này đây hột thì đã được lùa sẵn rồi rồi đây chỉ cầm đây này sẽ đánh đi bây giờ nhá bắt đầu lắc bật công thức này chưa bật công tắc chưa dạ. nào đầu chơi nhá ván này đánh hết tất tay bầu chắc không chắc một triệu gì à? ai chà một triệu anh à? một triệu ăn một triệu rồi ngọt quá ngọt quá nhỉ đánh gì đánh đâu đánh này đánh cá đi tất tay cá đi đánh tất tay kìa ai chà đôi cá vậy là hai triệu và thành 4 triệu một hai ba 4 triệu này Đấy, chỉ có 500 nghìn mà lên kinh quá ván này à, đánh nai đi nai này này mấy triệu ấy mình đánh tất tay đấy vậy là đây mấy triệu đếm xem nào đếm xem biết là mấy triệu nào tất tay này thì nhanh hết tiền quá nhỉ một hai ba bốn năm sáu triệu một hai ba bốn 5 vâng, 6 triệu này 6 triệu chị về này à, à. này già thôi 66 là 12 12 thì chị ăn 24 triệu nhá và này đánh bầu cây chả 12 triệu này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ăn tiền rồi nhanh hết tiền quá xem bán này đánh có chuẩn không này bán này lại quay về nai thôi thôi đánh nhẹ nhàng như tí chủ không hết tiền chết nhỉ thôi đánh 2 triệu thì nai thôi đánh đâu chúng đó này chết này 2 triệu này Món này chẳng nhẽ lại quay về bầu à Đánh lệch tí nhỉ Đánh chơi hai triệu tiền bầu Lấy đâu ra bầu Rồi À lấy đâu đánh đi nào Hello Hello Không đưa thì thôi không đưa thôi không đưa thôi mình bỏ đi khách khách người ta không ấy đâu thôi bỏ đi mình này cho đi vậy thì mình điện cho mình mình mình điện cho ấy mình điện cho anh tuân có số tớ không có số nào Lần này đánh bầu nhá, 5 tỷ đánh bầu. Nhấc lên, nhấc lên rồi mới đánh ai như vậy nè. À, đánh đâu đánh đi. Làm gì có cửa thắng nữa nào. Cái này à. Lần này 5 triệu tiền gà đi. 5 triệu gà. Ấy chờ hai gà 10 triệu cho chết rồi hết tiền rồi, còn này bán ở thân rồi. Không, không phải đếm nữa đâu lấy là đủ 10 triệu rồi Anh em thấy không? Đấy, đây, cho tôi mượn nào đây đây là chỉ cần lùa một hột này thôi lùa một hột này vào đây. anh em lùa một hột này vào đảm bảo với anh em đánh chuẩn xác 100% cục lùng này anh em đu trong túi độ chuẩn là không bao giờ sai lệch được anh em chỉ cần cháo đi một hột thôi có nghĩa là hột của người ta mình đến mình cháo đi một hột anh em hiểu không chứ không không cần phải là, là mang hột mình đến mình đến mình kiểm tra hột người ta mình sẽ xong xong mình cháo đi như thế thì sẽ hiện rất là hiệu quả đây chỉ cần một cái hột chung là thôi đánh chuẩn xác 100 phần trăm ăn cả đống tiền luôn bên nhà chúng tôi có ít nhất phải trăm cái chip chip này nó rất nhỏ anh em cất thích làm vào hột nào thì tôi làm cho anh em vào hột đấy thì anh em nào cứ cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình à, nhá số điện thoại của tôi là 0868 02